Chào các bạn Đến với chương trình vlog xe của Duy Nguyễn Thì hồi nãy nói chuyện mặt trắng Tự nhiên mặt đen nó về <laughs> hai con đi cài lắm bạn Rồi xong rồi thì giờ chia sẻ luôn mặt đen Con mặt đen này nó có một cái phốt trước Tết nha các bạn Cái phốt trước Tết vào một cái buổi chiều à, đẹp trời Khoảng 7-8 giờ tối đó Tự nhiên trên group xe Nó bót hình đụng cái xe ghim chúa bị banh nữa rồi nè Tôi cũng biết luôn nữa Hết hồn Xong một đống nhỏ gái vô anh ơi anh có sao không anh anh có bị gì không anh, anh đừng buồn nha anh ABC đừng có hiểu gì đâu Mình không hiểu gì hết Xong hỏi ủa chuyện gì vậy em cái đó chia sẻ tấm hình ồ xem Di bị tai nạn trên đang xương nó nữa hả à? nữa hả à? mà nói thiệt các bạn y chang cái lỗi xe trắng luôn y chang không khác gì hết nhưng mà con xe trắng á thì là là là, là xe khách quốc nó còn cái con này á, là container quốc nó y chang luôn nhưng mà khác nhau một cái khác nhau xe trắng á tôi là bị tôi bị đụng trong lúc tôi có bảo hiểm còn con xe này bữa đó tôi quê rồi tôi không mua nữa cái bữa mà bảo hiểm có cái, có cái vụ đó mà nhớ chưa là bảo hiểm cái con này nè mà cà chớn nè là tôi cancel tôi không mua nữa tôi quê tôi mua nữa đó nên cái con này nó bị đụng trong lúc không bảo hiểm nhưng mà nó đi ra một kịch bản y chang nhau luôn cũng cưa tiếp cũng vậy nữa y chang luôn nhưng mà trong cái vụ đó tôi quê nhất là ừ mấy mấy ông nội ừ, ờ, ví dụ như chung là cái bữa đó phải không phải là mình lái đúng không nên mình không chia sẻ tầng mình không chia sẻ nhưng mà mình chỉ nói bạn cái xe này nó chạy nó bị đụng nó bị đụng sau đít đụng tới nữa mà container đụng nó mà cái xe này đúng trăm phần trăm luôn cái xe kia cũng sai trăm phần trăm luôn mà xong rồi lúc đó là container cũng ngay tại lúc đó cũng không có tiền đền lúc đó là là án án này gì đó không biết nữa trong ngoài hay gì đó chả nhớ bên kia là nghe là cũng chán là ờ, ừ cái xe này cái gì ờ, ra ngoài quẹt quẹt hai ba triệu gì đâu thôi tôi cũng miễn bàn vô đó luôn ông nói gì kệ ông chứ giờ quan điểm của mình nó làm gì nó phải có cơ sở đúng không phải đưa mẹt có báo giá mẹt có báo giá rồi mình làm việc trên báo giá đó còn nếu mà không mẹt thì phải một cái một cái xe nào đó một cái gara nào đó đúng không nó được cái sự quỷ quyền của mẹt nó đủ chất lượng nó sửa cái này nó báo giá ra đúng không nó báo giá ra thì mình nó sửa em biết ông nguyên cái nguyên container ông đè lên rồi biết có bị công gầm không móp bánh không chuyện đó nó rất là phức tạp đó nên cũng ờ, nằm bãi nữa mà kỳ này nằm bãi container nằm bãi bạn mà giờ tôi hỏi bạn container nằm bãi nhiêu tiền Ủa? cái xe mạc tôi nè 60 ngàn ngày Mạc trắng mạc đen tôi không biết luôn Con này không lái nên chưa không biết Đúng không? 60 ngàn ngày nằm hai tháng nhiêu rồi mẹ em, em biết xe tải container nằm bãi nhiêu ngày không em? Chắc mắc hơn này đúng không? Mắc hơn này mà nhân hai tháng Nội có tiền nằm bãi không phải cũng bộn bộn rồi đó Nên trong cái quá trình mà để đàm phán mà cưa ra được cái giá tiền của con mạc này nó khổ hơn mạc trắng mà Tại vì cái ông mạc trắng á, cái ông đụng mạc trắng là cái ông cũng chạy xe nhiều rồi, không biết không biết đụng vô con này là vậy vậy thôi ông làm ngay từ đầu rồi cái này nó nhạy cảm hiểu không làm ngay từ đầu tức là ta đi vô ta đàm phán ta nhồi ngay từ đầu rồi nó dễ còn ông kia thì có vẻ là ông không có hiểu lắm đó nên ông, ông, ông đàm phán này rất là lâu mà cái cảm giác như tết nhất rồi covid covid tao lửa dưa đợt vừa rồi đó nên đàm phán còn rất là lâu à, nên cuối cùng cũng ra kịch bản cưa kịch bản cưa luôn phải không xong rồi dọn xe này hôm nay nó cũng, nó cũng nằm nằm ở gara nó sửa đó nó sửa sẹt sẹt gì đó mẹ sửa thì cũng giờ cũng xong rồi tôi cũng biết nó sửa cái gì nữa nó thật sự con này mình không mình không còn lái nữa nha các bạn mình không còn lái nữa nên mình không cũng không có quan tâm gì nó lắm cái này sẽ cài thôi giờ con kia cũng cài nói chung hai con xe tôi cài hết vừa rồi á, là cái hội xe đăng lên tôi kêu nó gỡ xuống á tôi nói thôi anh giờ anh Duy Nguyễn một tháng năm tam tay mấy em mấy em có kiếm đừng, đừng đừng kiếm pháo trên người như Nguyễn nữa đừng có kiếm farm nữa khổ quá rồi nhưng mà thật sự ai biết là là, là cũng biết cái, cái biến này con này đã bị đụng trên cầu Quảng Sương rồi đó, à, xong rồi giờ nói chung là sửa và cũng là dẫn tới cái quả cưa cưa bao nhiêu tiền thì tôi không tiện nói nó nhạy cảm mà hiểu không nhưng mà nó tóm lại á là hai cái con mẹt nó bị đụng y chang nhau lỗi nhưng mà có cái hoàn cảnh khác nhau một con có bảo hiểm một con không bảo hiểm nhưng mà kết quả cuối cùng nó vẫn quy về một khi bạn đúng là bảo hiểm không đền đó bảo hiểm đúng thì không đền vì nếu bạn tự tin bạn ra đường bạn chạy luôn đúng thì bạn không cần mua bảo hiểm hiểu chưa <laughs> bạn xuống bạn lôi đầu luôn ông đụng và ông đền đi ông đèn không đó, đó không giờ nguyên tắc đó là sao bây giờ bà thấy không những người người ta có kinh nghiệm á người ta chạy xe đó bà bỏm trên cầu sài gòn có ông Porsche với ba gác ba gác hút chung Porsche cái đùng phát một ba gác tính bỏ chạy Porsche phóng xuống hai thằng phóng xuống chụp đầu lôi đầu lại giữ lại bông an núm luôn không cho chạy đồ này chứng tỏ là Porsche này có kinh nghiệm giang hồ hiểu không nên á, ra đường á, thì thật sự taxi thì là dễ taxi vô va vô mình cái 1 triệu hai triệu rồi thôi chứ còn mấy con con này thì, thì nhiều khi mình khuyên bằng thật cuộc đời không ai muốn làm khó ai hết á người ta cũng đi, sống trên đời này người ta đi làm người ta kiếm tiền chứ không phải ta kiếm chuyện nên bạn gặp mấy con mà hãng của đức á bạn né ra giùm cái bạn chạy chậm chậm mà tấp tấp ra đúng không tự nhiên đang chạy số đít nó nhìn nhỏ kia mặt váy ngắn quá đụng cái bum phát một rồi xong luôn rồi xong luôn đụng nhỏ đó chưa kịp sướng phát nào đụng đụng nhỏ này mới mệt nè nên tóm lại chạy xe ngoài đường phải tỉnh táo mà muốn tỉnh táo thì phải mua súp bbt uống wow. đó để tăng độ tập trung này nọ kia chứ mà chỉ nó chỉ cần một phút mà các bạn mất tập trung thôi các bạn sẽ gặp nguy hiểm mà các bạn gặp nguy hiểm thì bạn xử lý cái nguy hiểm đó nó rất phiền lắm bạn ơi cuộc đời mà nó nó thiệt với bạn chán nhất trên đời một đi bệnh viện hai là, là đi vô mấy cái đồn công an á mà di làm mấy vụ nhà cửa cũng vô hành tránh hoài cũng mệt lắm bạn nó thật sự chia sẻ với bạn vậy đó đúng không còn bảo hiểm mà mình thích thì mình không thích thôi nhưng mà cái kinh nghiệm xử lý bảo hiểm á và cái kinh nghiệm mà xử lý tai nạn đó thì dưới đây là quá thấm thiết cuộc đời đó, dưới đây quá thấm thiết cuộc đời rồi nó tóm lại câu vậy sống đời tình nghĩa quan trọng mà hiểu không bây giờ lỡ mà tai nạn mà có xảy ra đó thì hai bên ngồi với, ngồi lại với nhau không uống ly trà ăn cái bánh để cho mình đàm phán cho nó nhỏ cho nó gọn đừng dính tới công an mệt lắm nhưng mà của đàm phán không xong thì phải dính tới công an thôi ví dụ giờ mới đụng tao quẹt à dân chơi ví dụ là đạt mày biết chết đụng mẹt hả thôi giờ mà đưa 50 triệu im mẹ nó cho xong vậy là khôn đúng không đúng không thôi giờ thôi anh Di ơi em lỡ rồi em cũng có em fan anh mà anh thích quá nhìn đụng đích anh thôi bây giờ em có 50 triệu kêu vợ bắn tiền qua anh làm liền đi anh cảm ơn anh nha đỡ đổ dính về công an nhiều khi tốn hơn 50 triệu nữa cái nhất rồi à, cái thứ hai nữa đó nhiều khi còn vấn đề pháp lý rồi này nó abc nó diễn ra phía sau nữa nó, nó rất là phiền phức nha các bạn nên hôm nay chia sẻ với bạn tiếp là clip mà mình có một mẹt đen với mẹt trắng hai con cùng chung số phận luôn hai con cùng chung một số phận rồi cảm ơn các bạn theo dõi video các bạn thắc mắc gì comment bên dưới tôi biết gì tôi trả lời cái đó còn không biết thì thôi <laughs> cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bbt quận 12 trời ơi cái gì vậy đèn đèn đèn đèn như vậy đó hả mày rồi bye rồi hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài